Chào bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho bạn về các cái về cái cách thức chia ô ở trên uh, Windows 10. Thì uh, ở đây uh, tôi có một cái ổ ổ uh, có dung lượng là 1 t terabyte. Thì bây giờ tôi muốn uh, tách cái ổ này ra thành một cái uh, ổ thành hai cái ổ. Một ổ tôi muốn chia là 150 g và một ổ là dung lượng còn lại thì ờ, để chia ổ thì bước đầu tiên chúng ta sẽ ra ngoài màn hình desktop và nhấp chuột phải vào cái biểu tượng ZPC và kích vào cái phần uh, manager ở trong cái bảng computer management này thì các bạn Ờ, cái phía menu bên tay trái các bạn kích vào cái phần dòng chữ Did Management các bạn đợi một chút thì nó sẽ loát ra ở trong đây thì nó sẽ hiển thị tất cả các cái ờ, thông số của các cái ổ cứng mà có trong máy của bạn thì ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy cái ổ ờ, mà tôi vừa đề cập đến đây là chính là cái ổ D này với dung lượng là một terabyte thế bây giờ tôi muốn chia cái ổ này thành một cái ổ 150GB và một cái ổ dung lượng còn lại thì tôi nhấp chuột phải vào đây và chọn vào dòng string volume đó thì trong cái bảng string này tức là bảng triệu này thì sẽ có những cái thông số ở đây à, các bạn có thể nhìn thấy là chữ total size before string in mb tức là cái tổng dung lượng À, tính bằng à, đơn vị là me, megabyte trước khi à, chia đấy là 953.852 megabyte tức là ổ này là ổ 1T và cái dòng là size of available string space in MB tức là cái cái uh, dung lượng mà tối đa mà các bạn có thể ừ, chia cho cái ổ này là 950.730 MB đấy thường thì mình cũng không bao giờ mình chia đến cái mức dung lượng tối đa như này cả thì thường các bạn sẽ chia thành à, hai hoặc ba ổ khác nhau từ một cái ổ cứng thì ở đây tôi sẽ chia làm hai ổ cứng và tôi uh, sẽ cái phần dòng dưới cùng là enter the amount of space to string in MB tức là bạn cần à, nhập vào đây một cái giá trị của cái ổ để các bạn có thể chia ví dụ tôi muốn uh, chia ở đây là cái ổ là 150GB thì uh, mỗi một gb sẽ tương ứng với lại 1024 m thì tôi sẽ tính ở đây Đấy, à, 1024 nhân với lại 150 GB thì tôi sẽ ra cái con số là 153.600 thì tôi sẽ nhập vào đây là 153.600 là 153 tức là 150 ghi thì ờ, tương tự à, thì cái phần uh, ờ, total size after string in MB tức là cái tổng số dung lượng sau uh, khi chia tính bằng đơn vị megabyte còn lại là 800g tướng ở đây là 800g tôi tính uh, sơ sơ là 800g ở đây nó còn 800.252 megabyte rồi sau đó khi nhấn vào để nhập các thông số vào đây xong thì các bạn nhấn vào string đó thì uh, tôi đã chia xong ở đây là ổ 150g này và ở bên đây là ổ là 781,50 g uh, sau khi chia xong cái ổ 150GB này thì ổ của bạn vẫn đang ở dạng unlocated thì để muốn cho cái ổ này hoạt động giống như các cái ổ khác thì các bạn cần thêm một cái bước nữa đây là các bạn nhấp chuột phải vào ổ này và chọn new simple volume tiếp theo các bạn nhấn next uh, trong cái đây thì các bạn có thể tùy chọn để chia thêm một cái ổ nữa nhưng mà ở đây tôi không cần tôi muốn giữ ổ này là 150 g các bạn nhấn tiếp vào nút next ở đây thì các bạn có thể đặt tên cho cái ô này à, nhưng mà thường thì không cần cái này các bạn có thể bỏ qua các bạn nhấn next tiếp à, next tiếp ở đây các bạn đặt lại tên cho cái ổ này à, tôi nhập cái bước trước ấy là các bạn có thể uh, tức là thêm một cái ổ chống NTSF bị dạn ở đây nhưng mà cái bước này các bạn bỏ qua next và bước tiếp theo là ở trong cái bước này các bạn có thể đổi lại tên của cái ổ này là lưu volume thành một cái ổ bất kỳ ở đây tôi vẫn để nguyên tất cả các thông số này các bạn có thể giữ nguyên cho định dạng là NTFS next các bạn nhấn finish các bạn đợi một chút thì nó sẽ đây uh, tạo ra một cái ổ với tên là new volume gọi ổ F định dạng là TFS e tương tự như với cái ổ D này thì nó cũng là định dạng NTFS e và cái ổ này có dung lượng là 150 GB. Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách thức chia xong một cái ổ ở trên cái Win 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.